triệu triệu triệu triệu là binh triệu là binh chết rồi đây đây đây từ từ từ từ em ơi chết hai chết hai clear clear lên đi anh hút máu cho chết ba chết ba chết ba vào là giết vào là giết người ta bên bên ta nhiều ơi bên ta được hiểu không được nhưng Đúng đang thế mà làm cái gì thì em bảo cứ gom hết vào làm làm lần thôi ý bây giờ nó chơi kiểu non rồi b thì ví dụ như mình đừng có chơi lại thì mình khác nào nó kiện mình mình mình lỗ đúng không rồi. bữa anh ta leo qua anh hỏi thằng quân á bây giờ mày có video à, ờ, nó giết mày trước hay như thế nào không quân cho em chơi không chơi video mày ngu mẻ rồi còn gì nữa đúng rồi không video là không bằng chứng là ngu rồi ở ngoài đời thế mà là ngu rồi chứ còn gì rõ ràng là thua anh chỉ biết nhận video thôi nhưng mà phải biết hai bên như thế nào nhận quân nó kêu em chơi là nó không chơi video tại nó giết em trước ok giờ cứ dựa video thử xử như chứ sao giờ anh luôn rồi đánh thì à, cứ làm sương sương khoảng à, ba ba ngày ông đừng một lần hai lần ba là tự khách chưa mà ông, anh phải ban vài ông hiểu không ông ông cứ ông cứ ban kiểu ba ngày hay là mấy ngày đấy cứ xương xương thử nó mửng lì thì mà mặt tay thôi thế bên nhau thì nói chung thì vẫn mua bán giúp mua giúp thôi mua giúp bán thôi bảo hành xương xương thôi chứ ờ, bảo bảo hành bắt đòi không bảo hành xương xương là đúng rồi thì cái IP như kiểu bị ban như em thì sao bảo hành được em hiểu không thôi thì cái gì là mua bằng tiền thì nó cũng sẽ có hạn sử dụng thôi tức là bảo hành xương xương tức là bị à, bị quét mà quét IP á thì thì người ta mới mở được còn mà mà ăn sợ biết sao không ăn sắp lên kim cương rồi tay nhau từ đây nó làm nào rồi À, thằng này xin ghê à. Phải, à, nếu mà người ta up kịp cho mình cái anti thì còn chơi được, còn không thì phải một hai hôm. Em ơi thằng Afet ông, ông vừa quá. bảo ông mua cái gì antidote thì tận hai ngàn rưỡi đô ấy. Lonia đấy. Anh Sao em, em à? biết hay à? Ăn bên, ăn bên, ăn bên, ăn bên, ăn bên cạnh. Em em uh, tên tên sau mình uh, mình ram quả bot cả nhá. Má thằng Afe đánh ghê lắm, à đánh ghê lắm. Nhiều cứu em với. Đây. nhiều yêu cứu em với. Gì phun máu cứu rồi Đây đây đi qua hít tiền này, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ghê à, vô, mày vô. Mày vô đấy. Mày vô, mày vô đi. Mày vô đi. Vô đi. Mày ăn đi. Vô đi. mày ăn anh em ta đi. Camille á, à đây Camille tốt, Camille tốt rồi. Đi đi đi lên top, đi Camille lên. Đi đi đi đi đi, mày vô, mày vô đây. Mày vô đây. Mày lên, mày lên, tao lên Lên, lên xin sau em ơi Go này, go này, go này, go này Yo Thời gian thông báo rồi, nếu mà tối nay người ta cài kịp, cái ăn đi anh để mua ấy Thì sẽ có tiền đóng, còn không thì không có các bạn ạ Từ từ đến tối xem tình hình như nào Lên xin sau, lên xin sau, lên xin sau Mày giống, ấp, gì đấy Ơ Đổ mạng thằng này mất kết nối rồi oh. Chết rồi tại em rồi anh Hiếu ơi Sao đấy Em ăn quê lính của nó Ờ kìa Em ơi lui em ơi đây đây đây một một một một một một xin nhá cảm ơn xin nhá từ từ nhá em hai giây em được có ui rồi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi tát đâu nó nó sức ăn luôn rồi hai hai hai hai Em ơi, nó áp cả luôn Cảm ơn Lợi nhá Lợi ơi Ê, ê, ê, ê, sau, sau ra này, em ra này, em ra này Leo Nara này, Leo Nara này, Leo Nara này Giết hết, giết hết chân Giết hết, giết hết Mà giết ai thì không có nói đâu Đây, đây, mày, mày vô, mày vô, mày vô, mày vô, Từ từ nha Anh hút máu này giết Giết ai thì không có nói đâu giết ai thì không có nói đâu à, giết ai thì không có nói đâu bị hút hết hút hết đam hết ok ok này chôn à chôn anh ngon đấy không ai level bằng thua kìa là bác dễ mua chi á là bác dễ à bác đâu ra dễ bạn ấy hay như tôi nha anh em nào xài mạng FPT thì tí nữa tôi chỉnh nó cách chỉnh pin ngon của Trung Quốc rồi yes mít nào mít nào mít go này các bạn mà mạng VNPT thì lại, chỉnh theo anh hiếu nước, nước ngoài chỉ có là mua thôi anh em nó có một cái cách chỉnh khác nhau cái này mình bảo ở Việt Nam nhá mà như ờ, ờ, anh em mà ở trong ở hàng thì tạo dễ thì, thì đúng nhưng mà đây là toàn Việt Nam mà đâu ra mà tạo dễ được Ồ mà thua luôn rồi kìa Việt Nam anh em có ID của Trung Quốc không có chứng minh thư của Trung Quốc không có số điện thoại của Trung Quốc không bán hai em đi em hỏi bên kia ông nào mua bán luôn đi bán luôn trao tay luôn được bán rẻ thôi triệu triệu triệu triệu là binh triệu là binh chết rồi đây đây đây từ từ từ từ em ơi chết hai chết hai clear clear đây liền hút máu cho chết ba chết ba chết ba vào là giết vào là giết Benta, Benta nhiều ơi Benta nhiều Được mà, okay được chưa? mà Benta rồi mà Má mày em đi, em đi mồi hết luôn cơ nhiều ấy hết luôn mà Mồi hết, mồi hết Em đi mồi hết luôn đấy Mồi hết À, cái tìm ba thằng cụt vào mình cứ đứng ở sau sướng quá có cả on leona rồi rene tông sướng nhỉ và cái team này sướng vãi mẹ ta kiểu rừng rửa cái này là game đầu đúng không ta đầu game đầu game đầu nháp quả bentan em nhá cái này là nháp xương xương rồi đây đâm luôn đâm luôn đâm luôn giết luôn giết tới luôn bất kỳ một thằng nào bất kỳ một thằng nào à, vẫn không hút máu kịp bắt được thằng đi đốt thì uh, gọi em đi nhá em đi bay vào anh em làm cái vlog uh, <laughs> Alex theo khu bắt được thằng đốt trước mặt Các <laughs> cái ai khu Ê, mà bảo bảo địa chỉ của thằng đốt cái bảo em đi, đi vào làm cái vlog đấy cứ đòi đấm người ta duy này cứ đòi đấm người ta tại vì người ta toàn đốt tại vì người ta toàn đốt thế mà bảo xin lỗi à, anh ếch đấy những cái thằng đốt đấy là những cái thằng nó rất là tròn anh hiểu không mình phải thu phục những cái thằng đấy để người ta có làm việc cho mình mới gọi là ấy chứ mình đánh nó làm gì à, đấy à? nó mà đốt giỏi thì tao mình thuê nó khoan khoan nha khoan nha camio em ơi giết camio em ơi từ từ từ có đồ ăn thôi anh hiếu đừng đừng đừng nói cái chữ khoan với em em thật với hiếu luôn đấy thằng nào cho em hỏi một cái tên thôi thằng nào còn một còn một còn một còn một còn một còn một không giáp, không giáp, không giáp, không giáp. Không giáp tao đi Không giáp, không giáp, không giáp. Tao bật đúp này, tao thả hai tay ra này. <laughs> Không giáp. Bóc phét này, bóc phét này, bóc bóc phét. <laughs> Thôi thôi em. Em ơi, em bớt bóc phét lại. Dùm. Phét. gì gì Đảm bảo đó là không giáp rồi anh mà cũng thua à? tema com duas ciao